Kính thưa đại chúng, Thầy xin đọc câu hỏi từ ờ, YouTube của bạn à, Phạm Thiều. Kính thưa Thầy, con xin hỏi câu nói thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi. Có thật sự đúng không ạ? À? Và tại sao cùng là bị đánh, bị mắng mà trẻ em ngày xưa lại ít bị vấn đề về tâm lý hơn bây giờ ạ? À? Đó, bạn Phạm Thiều, bạn hỏi Thầy, cái câu mà thương cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi, có thật sự đúng không? Thế này chúng biết rồi trong uh, uh, tục ngữ Việt Nam có cái câu này à, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đây là câu cổ ngữ người xưa để lại và thực sự cái câu nói đó nó vẫn đúng cho đến chúng ta bây giờ. À, yêu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đây là triết lý về giáo dục của người xưa mà người nay chúng ta vẫn nên phải học và phải áp dụng cái điều này. Tại sao lại thế? Trong Minh Đạo Gia Huấn thì có nói thế này, dưỡng nhi bất giáo, nãi phụ chi quá, giáo nhi bất nghiêm, nãi sư chi nọa. Nghĩa là nếu mà nuôi mà không dạy thì là người cha có lỗi lầm. Dạy mà không nghiêm là người sư cũng sẽ bị đọa, sao đọa cũng đọa nọa tức là đọa đấy thưa đại chúng đó. thầy dạy mà không nghiêm để trò hư thì cũng là thầy cũng có lỗi cũng có lỗi lầm đấy đó thế thì thưa đại chúng ở trong này đều có chữ nghiêm cả à, có chữ giáo có chữ nghiêm giáo dục và đều phải có cái sự nghiêm khắc vì sao thưa đại chúng vì bản tính con người chúng ta chúng ta đã là con người là trong chúng ta đã chất chứa cái hạt giống vô minh vì chúng ta vô minh mới có cái thân này ở à, cái đời này mà vô minh là kèm theo nó rất nhiều hạt giống bất thiện phải không là tham sân si vào là ganh ghét đố kỵ là ác hại đủ thứ con người là như thế đấy là con người còn con vật thì đương nhiên thì nó nó đặc sệt vô minh rồi con người chúng ta còn chất chứa hạt giống vô minh rất nhiều mà hạt giống vô minh bất thiện ấy thưa đại chúng không phải chúng ta tự mà chúng ta sửa được đâu phải có người sửa cho người dạy cho nghe không mà sửa dạy thì đại chúng biết rồi cái gì mà sửa mà nó chả đau đớn phải gọt phải rũa phải đau chứ đấy thì cái này chính là roi là vọt đấy thưa đại chúng yêu cho roi cho vọt là chỗ đấy đấy cho nên để dạy người bây giờ thì có một số các nhà giáo dục họ đưa ra cái lý thuyết là dạy trẻ con là phải êm ái phải nhẹ nhàng phải tình cảm phải vui vẻ nhưng mà thầy nói thầy cũng không hoàn toàn ủng hộ cái điều này wow. không dễ gì đại chúng nhớ chúng ta mà trở nên người ngoan người tốt từ những cái việc nhẹ nhàng ấy đâu còn tất cả những con cái nhà nào chiều chuộng từ bé nhẹ nhàng từ bé nó ho một tiếng nó hét một tiếng là cả nhà sợ rúm vào những đứa đều hỏng hết đấy đại chúng cho nên thầy bảo bây giờ dạy người giờ khó hơn ngày xưa bây giờ bây giờ gọi là cái nạn con một có một cái loại con là con một bây giờ có một cái tệ nạn hay là một cái loại con mà con ấy gọi là con một cực kỳ khó dạy cái loài mà loài con một này khó lắm nó là con một nó là vua rồi nó là ông hoàng ở nhà rồi bố mẹ cũng không dạy nổi đó thưa đại chúng <laughs> bây giờ người ta gọi là có cái loài mà loài mà loài con một vì bây giờ thì hạn chế sinh đẻ nhà chỉ một hai con cho nên nhà hai con mà lại một đứa con trai thì thôi nên nhất quý tử rồi khó dạy lắm thưa đại chúng cho nên tại sao trẻ con giờ nó cũng hư nhiều chiều lắm thưa đại chúng thực sự mà nói bây giờ nhà nào cũng chiều con lắm vì hiếm mà rất là khó cho nên trẻ con bây giờ nó rất là cái phần đạo đức yếu kém nên chùa mình phải lập ra câu lạc bộ la hầu la để giáo dục con em phật tử đấy là vì thầy biết cái môi trường bây giờ cái sự giáo dục bây giờ rất kém vì cha mẹ cũng thương chiều con đến trường thì thầy cô bây giờ cũng sợ học sinh đụng vào con người ta cái là người ta đến người ta làm ầm lên rồi là mất việc luôn rồi có khi bị kỷ luật luôn cho nên học sinh bây giờ là chả sợ thầy chả kính thầy gì cả làm sao mà lên người được thưa đại chúng phải không chúng ta thấy rất rõ cái khó của ngành giáo dục bây giờ đấy là chỗ đấy cho nên cái việc mà tại sao thầy giáo ngày xưa thầy nhớ hồi bé thầy học ấy, có thầy này thầy rất nghiêm khắc vì sợ mà phải học thưa đại chúng dạ. rất nhiều đấy phải rèn như thế dạ. bác hồ của chúng ta đấy nên được người thế là do mẹ của bác cũng là người mẹ rất nghiêm khắc rồi bố bác cũng thế rất nghiêm khắc mới nên người chứ làm gì có ai mà nuông chiều con dễ dãi mà con nên người cái đó không thể có vì bản tính của con người chúng ta là những cái tập khí xấu những chủng tử xấu vô lượng kiếp nó còn tồn dư không có những cái nghiêm khắc răn đe giáo dục không bao giờ trở thành người tốt được đấy thưa đại chúng chẳng nói đâu xa thì nói ngay chùa mình đây chư tăng phật tử chùa mình đều phải vào một cái nếp rèn luyện hết ba cái tâm cung kính vâng lời biết ơn là để dạy đấy thưa đại chúng phải cung kính tức là phải và phải biết vâng lời không vâng lời không dạy được đấy là nghiêm khắc đấy chứ không có được là cãi đâu ừ. à, ngày xưa thế con mà cãi cha mẹ là không được cha mẹ dạy phải nghe thế mới nên người đấy tất cả chúng ta bây giờ đại chúng thấy bao nhiêu những con người thành tựu bây giờ kể cả mấy bác lãnh đạo quan chức tội gì mình phải đi học cho nó vất vả học gì ờ, đại chúng thấy không đi chơi sướng hơn đi học chứ đến lớp mà thầy mà không không mắng không nghiêm thì cũng bỏ học chẳng chịu làm bài đó thế nên thầy nói cái câu hỏi này của bạn ấy nó là cả một cái thầy nói là một cái một cái chủ đề lớn đấy trong cái việc giáo dục câu của người xưa nhưng mà người nay vẫn phải dùng yêu cho roi cho vọt là thế đấy, đấy ngay chư tăng chùa mình đây thầy nói thế kỷ luật rất là nghiêm khắc à, phạt rất là nặng chứ không phải không nặng đâu phạm lỗi phạt rất nặng đó thế mới nên người được chứ dễ quá thì hỏng hết ừ. à, bản thân thầy thầy cũng kinh nghiệm đấy những cái năm đầu thầy đối với chư tăng đệ tử thầy cũng rất chiều rất dễ thì lúc ấy thì lại lại hỏng nhiều không tốt đó bây giờ nghiêm khắc thì mới lại tốt lên được đây có phải là không nghiêm thì đâu có nên người, không roi vọt. Cái chữ roi vọt đây không phải lúc nào là cũng đánh, <laughs> mà nghĩa là nói là nghiêm. Đấy. Giáo bất nghiêm nãi sư chi nọa, nghiêm đấy là cái chữ roi vọt. Đấy. Roi vọt là thể hiện cho cái sự nghiêm khắc. Ở trong nhà cũng thế, có hai người cha và mẹ. Cha người ta nói phải nghiêm, mà mẹ phải từ. Nếu mà tất cả hai người đều từ hết, ấy, không dạy được con. Và phải có một người nghiêm khắc. Ừ. Đấy, kẻ đánh người đỡ thế mới được ờ, chứ còn trẻ con mà ờ, không nghiêm không khắc không bao giờ nó nghe lời không bao giờ nó lên người cho nên thầy vẫn rất là tôn trọng cái câu nói này cái, cái, cái, cái, cái tục ngữ này mà mà chúng ta phải thực hiện cái giáo dục của chúng ta giờ vẫn thế phải nghiêm khắc tất nhiên trong nghiêm khắc mà có có cái tử ái và người thầy nó phải đủ như thế thì mới được nhé cho nên cái câu nói này nó thực sự là đúng đấy chứ không phải không đúng đâu thế còn bây giờ bạn hỏi là tại sao bây giờ trẻ con bị mắng bị đánh bây giờ thì hay mắc vấn đề về tâm lý hơn là trẻ ngày xưa à, bây giờ mình gọi là cái thời mà, mà nghiệp của chúng sinh nó xấu ác nhiều chúng sinh sinh ra thời nay thì cái thiện căn nó kém với thời trước ngày xưa chúng ta bị ông bà hay bố mẹ đánh mắng chúng ta đánh gì đánh chúng ta cũng không có mắc bệnh tâm lý mấy phải không? nhưng trẻ con bây giờ thì nó cũng là cái nghiệp đấy cái nghiệp thiện của chúng nó ít cho nên bị mắng bị đánh nhiều quá thì cũng không tốt không? có thể sinh những cái bệnh tâm lý này khác thế cho nên cái chuyện nghiêm khắc là cần thiết nhưng mà chúng ta cũng biết đến cái mức nào và điều chế dùng nó đến mức nào thôi để cho đúng và nghiêm khắc đến mức nào cho nó vừa phải chứ còn mà quá thì cũng không phải cái dạy không phải là, là quá nhé thế còn cái chuyện trẻ con giờ tâm lý nó yếu hơn người xưa thời xưa đó cũng là do nghiệp của chúng sinh thôi đấy, thì thầy xin chia sẻ à, để cho bạn phạm thiều hiểu được nghe không đấy, thì chúng ta biết trân trọng những cái giá trị của người xưa để lại những cái gì mà nó nó thực sự là có lợi ích ấy, thì chúng ta vẫn phải giữ gìn và vẫn phải phải noi theo phát huy đó thế còn những cái gì mà nó cổ hủ thì thì chúng ta phải bỏ phải không đó nhé thầy xin à, chia sẻ bạn như vậy. Uhm.